À, xin kính chào tất cả mọi người nhé Đã Tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo trên kênh của Sa Trường Giang Và mình là Sa Trường Giang Như video hôm trước mà Giang có đăng tải lên Thì à, thông báo mọi người là do mưa không làm được nhãn vàng thì, à, Hôm sau là nắng rất là to Đợi mất một ngày Rất là đẹp luôn, nắng cực kỳ luôn các mọi người nắng, ở Trên này mà cao là nắng rất là rát thì Hôm nay là anh em thợ là Buổi chiều sẽ bắt đầu hàn Thế ấy à, mọi người nhé Hàn mái để à, chuẩn bị lợp đây, đây anh em ờ, trồng này đang hảo và áo thì mình vào xong hết rồi căn nhà hai mình đang hạ cái bậc thềm nó xuống chào mấy anh em nhá anh mua ba cân mấy mới đủ không nhờ anh nhở vịt đấy thế là mình ừ, thế này một hai ba bốn à, bên này là mình lập hàng rưỡi bên kia là ba bốn mình thuê cả máy nổ mọi người nhé hôm trước thì à, có một cái à, video mà mình đưa con nhà em vàng mà đi đi gấp cái con con con con đỉa mũi đỉa Đây nhà bếp ô thoáng này mình làm như ô thoáng mình chạy đâu máy chạy đâu Ờ, chào em nhé Hôm nhà có trồn không anh Tu? À, à, có một tí thì cũng dùng một tí đấy mà à, là. À, đấy đúng không? Nó hở Đây, anh Tu một hôm mà lợp uh, cái máy một hai ba bốn năm à? Chào em nhé ôm cây này cho ấy à nóc à còn nóc chưa ấy à Đó, quên rồi ba những sơn rồi bạn ơi mai em đi mua anh em một lọ sơn này này lọ sơn màu trắng ấy sơn vào cái chỗ này này hả lọ sơn như được trong muối xịt vào đây không là nó gì nó hỏng đấy hay mày đi mua luôn nhở anh mày đi mua luôn đi Sushi, sushi ở chỗ này rồi Hả? Vâng, sinh xanh rồi Còn mấy cái này Không, nó bảo hay là em em đi mua nhá Vâng, đi, xuống mua thức ăn Cái gì? Đi nó mua thức ăn Mua thức ăn Hay là đây mình đang nhìn mua lò sơn này. Thôn uh, uh, Dơ nhá Ờ, chào anh Giang nhá Chào à. tất cả mọi người nhá Khỏe không? khỏe bình thường thôi sau, sau cơn mưa cái trời lại sáng nhở và... Vâng. trời quang mây tàng hành hôm nay phải nói tuyệt vời to đấy mệt lắm thì thế bảo à... sau cơn mưa cái hôm nay nắng to thế vâng, mọi người hôm nay đẹp cô à đấy à dạ. À. Thế là mới hôm nay có ba anh em là quá ừ, ừ. vừa, vừa làm thợ vừa làm phụ Vâng rồi cô cố gắng là vì uh, đồng bào khó khăn uh, và, và bí thư uh, dơ và ra là bí thư già bên này gọi là bí thư dơ mình hay gọi bí thư dơ và dạ, cũng có rất là nhiều ờ, người comment cô comment là bảo có mà em hâm mông nói tiếng kinh rất là sõi là bí thư dơ con mặt thì cũng nhăn nhác như kiểu bí thư già ấy ờ, hôm nay có ba anh em đó à? có ba anh em thôi à, bên bên này cũng bảo áo hết rồi mình còn mỗi cái còn mỗi cái bước này thôi đúng không dạ còn cái này còn này anh em đi đầy đủ đi xong rồi anh em anh đổ lên thôi à, đúng rồi anh đổ lên là xong dạ. Rồi cái bếp lò Ướt thì chưa chưa vào ấy được Hôm nay thì uh, chắc là mình sẽ lợp luôn mọi người dạ. Hàn mình sẽ lợp luôn dạ, dạ. Thời gian sẽ lợp <laughs> Hôm trước mà mình có nói mọi người là mình hàn chữ A máy trước thì cho nó ấy Nó không hắt vào vỉa hè Thế đằng sau thì mình sẽ cũng là ba hàng một chồng dày lên một chút cái này là phi 48 rất là cứng mọi người nhé thoải mái luôn không phải là phi uh, kém 36 thì nó rất là mỏng này bên nhà bếp thì là mình sẽ dùng gỗ để kinh phí nó ờ, ít đấy hiện tại người em còn chưa có cánh cửa đây mà mình còn chưa ấy đi được vào cánh cửa nữa mai sẽ láng cái nền hàn ấy em chỗ là hàn là ờ, nó sẽ ờ, ấy nó dỉ ấy mình phải phun sơn vào đấy cái lò sơn ấy xịt nó vào hết rồi cái lò hôm đấy là mình ờ, xịt cái hết rồi nó mình sơn mà để nó ấy nó đỡ chống dỉ thôi anh chờ là không biết có đủ đinh không có ba cân rưỡi ba cân rưỡi với là ấy cái đinh 10 phân nhưng mà 12 phân mà đừng để lẫn mà nhá tí lại quên đấy có 10 à, cái mười mấy cái ờ còn cái đinh kia thì mọi người đóng vào là ấy bên ngoài này em vảng sẽ làm cái hiên thế này cái hiên sân nó ra như này em tấm em sẽ làm gỗ đó là mình làm cái ờ, cái bên này trước đặc biệt Yeah, I'm going to go to the hospital. Cái mái phí hiên đằng trước này là do em vảng gia đình là em mới làm thêm cho đấy mọi người nhé Thực tế là mình chỉ làm cái ờ, vị trí này lên thôi Hôm trước thì à, hỏi em vảng em thích làm cái kiểu đấy Để nó rộng để nước mưa nó không ấy vào ấy để theo cái ờ, em vảng của gia đình em muốn làm thêm thôi còn tấm thì là mình hỗ trợ cho cái đòn tay thì em sẽ dùng cái đòn tay gỗ em đi xẻ ở trong rừng nhiều bà con anh em đấy thêm một chút nữa thì ờ, mình hàn xong cái bên kia thì mình sẽ lợp còn áo thì mình vào xong hết bên ngoài bên trong rồi ngày mai mình sẽ lắng nền và bó xung quanh nhà mình cũng bảo em vảng là hạ toàn bộ hết đất xuống cho mọi người đây hạ sau này đào rãnh thấp xuống thấp toàn bộ mình bó nó dễ nhìn từ ờ, trên cao mà nhìn thì nhìn thấy được Sao nước nó tắc à hay như nào? Tắc. Nó cho vào ruộng nó tắc. Ừ. Ờ. Phía đằng sau thì ờ, ấy hết rồi. Mưa trước mà sau nắng to kìm ạ. Đấy, nhìn phía bên này mọi người sẽ nhìn thấy đơn thoáng hơn. Đấy. Mọi người đang vào cái áo bên trong cái bếp nữa thôi. Này, nữa thôi cạnh một bếp lò đấy là luôn Thời tiết hôm nay rất là nắng to sau một đêm mưa cơn mưa sang đêm qua chắc cần đóng đinh nhiều mọi người đóng đinh mà gỗ mà sao bằng cái vít này được vít này nó có ven mà Hả? <laughs> cho một cái ra tận ngoài là cái bên này là hai hết đi cái tấm giữa mới ra được cái bên ngoài này là nó nó gió mạnh dạ, dạ, anh ạ dạ, nói chung là em cứ căn cái con mắt từ bên kia sang mà cái ống này cứ ở dưới nhìn nó không ổn Sau này là bí thư dơ ờ, ở trên này ờ, làm cái là ấy nhá. Nó ờ, chắc chắn. <laughs> em thì, em thì nghèo rồi, có tiền rồi anh ủng hộ em làm em làm luôn. Làm bí thư dơ thì cũng rất là khó khăn luôn, mình cũng chưa đến thăm được đâu. Hôm trước chỉ đi cùng em dơ là lên thăm cháu bị liệt. Ở trên này này, chồng bỏ đi ấy. kiểu này chắc là ấy cũng nhanh nha mọi người lượt nó nhanh nhưng mà mọi người đến giúp đông nó cũng nhanh còn đến giúp thì khá là đông vít vào cái này thì nó sẽ chắc hơn vít là nó trơn à, không trơn gen đấy và là cái ống kém của mình là ống 48 như hôm trước mà mọi người nói ống 36 nó sẽ yếu và nó sẽ mỏng không không lấy được là dày ấy nên mình quyết định là mình dùng ống 48 nay thì à, nắng rất là đẹp Nói chung là cả bản đến uh, giúp thì cũng uh, rất là nhiệt tình nhưng mà cũng không, không cần đông người lắm Thì cái này là mình bắn mà Bắn tôn vít đâm ra là chỉ cần uh, 6 7 người chuyển tấm thôi Cứ chuyển tấm Một người bắn Không như bên nhà anh Tu hôm trước là cũng cả bản đến nhưng mà nó cái, cái đóng này nó rất là cần nhiều cái này trồng lên đây là Thế là mình bắn gọi um, là bắn um, vít theo dương Còn nếu mình bắn ở cái khe dưới là gọi là âm Cho nên sẽ là dương Thì nó không bị rột Mưa nó không rột đấy đấy phải nằm dưới kéo lên anh anh giúp mọi người kéo lên anh ở trên như kìa anh ngồi áo xanh ấy kéo kéo giúp mình mà Ý là có mà cũng muốn chơi còn không muốn để cho thì nó thắt đầu đây mà. Ý là xoay đầu ấy. cái đấy là mình uh, bỏ bỏ cái cái cái cái long đen ấy, cái long đen của cái uh, cái vít là nó có màu trắng nó nhỏ nhỏ ấy bây giờ mình cắt cái, cái uh, tấm uh, cao su cái lốp xe đấy cái lốp xe nó sẽ tốt hơn thay thế chống rột rất là tốt cái đấy hơn là cái, cái này

sao anh không có à, anh có cái túi đeo ấy túi đeo của người cho nó vào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 cháu nhỏ nhà em vàng còn ba cháu nữa tổng là 7 người nhờ đấy mát rồi được mát rồi được ấy mát rồi Nên, ờ, tôn nền đất lên nha Đúng. là cháu chơi vòng tròn mà bác xem nào 오. 좋 <laughs> tiếp tục vào áo nha lợp vẫn cứ lợp người áo vẫn cứ là áo quá Hàn thì phải hai người Chắc đấy đúng không? Con Khâu bên này, phía bên này thì là hôm nay em dơ Đứng cái bên này <laughs> Đứng cái vào áo bên này phía trên thì các anh em đang bắn của mọi người này đi nương lấy củi à hay là đi phát nương ở trong sân à Kita lah, kita lah, jangan kacang lah. Oh, betul boleh lẩu chưa thế, Em tí Hãm hẳn qua để lẩu Chỉ trắng này ngắm lắm <laughs> Vâng Vàng đi đâu anh nhỉ? Bà con nhỉ? Bằng vàng xem là bố trí người xem uh, nấu thức ăn cái uống cho bà con đi thôi Người nấu ăn đấy Ờ? Chạy đâu rồi? Đi xong rồi quan trọng là anh Khua hôm nay đầu bếp cái gì? Giờ thế bây giờ em có làm gì đâu chắc là đầu bếp rồi biết ờ, làm rồi đây, đây mọi người đây còn thừa người mà một số mọi người ờ, đi, đi giúp bảng ờ, nấu ăn được bảng này nó không bố trí nhỉ bố trí ai cơm nước nữa cơ chỉ cần 5 người đúng rồi bánh luôn lên nhà mới à và cái sẽ bố trí người đi làm thức ăn đi đây chỉ cần 5 à, người thôi chị em phụ nữ thì khuân rồi Tông lấy lọ sơn chúng à, sơn à, cho anh đi hả cái này khoảng tầm 3 mâm là đủ rồi Dân phụ nữ thì uh, 4 năm chị em phụ nữ khuân cấm rồi ơi, Sơn ơi Chạy anh vứt uh, ờ, lên lên bóc lên cho cái anh kia sơn xịt cho em chỗ cái hàn kia luôn cho cái đầu gối của anh ấy mấy cái mối hàn là nó có chỗ nào có hàn đấy xịt nó vào nó chống gì Bỏ ra Sơn đi đấy cho chân anh ấy Sơn đây Xịt vào cái chỗ mà mối hàn đây Có phải là ấy đâu mà Mọi người xịt vào để chống gì đấy Bà con sau này à, ví dụ có làm nhà thì mọi người biết được lên bên đấy quá đừng đừng có xịt vào mặt nhau đấy đừng có làm mù mắt đấy đừng có trêu nhau làm việc này đừng có trêu nhau giờ cho nó nhiều nhiều vào bác ở dưới anh ở dưới cầm sơn xịt cho người ta ấy cho cho dễ bảo người trên xuống tận dưới chỉ cho nó nhiều nhiều một chút cho nó nhiều nhiều nó dày dày một chút này. có chỗ nào mối hàn đấy mối hàn là anh em xịt hết vào cho cho em Mua con nữa. Nó nụ dù con ha. Anh cũng bọc cái này cho nó cũng có chẳng ra mà không phang. Thì chỗ này chứ từ ra. Ở đây nè. Còn cái này cũng để vô cho cô. Một cái hàng ngang này mình lợp thì hết uh, ờ, 14 tấm Ngon vâng, từ bên này sang đầu bên kia là 14 tấm nha mọi người nhé Không có thời gian xuống đâu Chụp cua đó Cũng mà biết con này chưa xong Có xây luôn người dân chuyện lúc vào Vì cái này là máy vít, cái này là máy khoan Rồi máy vít này nó khoan nó khác nhau Nó sao giống nhau được Máy khoan nó chỉ rung thôi, đồ rung ấy Rung để nó nứt nứt như này ra ấy. Còn cái máy bắn thì nó cái lực bắn nó sẽ đi thẳng hơn vảng này thì điện rất là yếu để mình ờ, thuê cái máy này nếu là được cái máy này mà ấy thì rất là tốt anh mình cao em vàng em làm cái mái nó khó ra thêm này lượp thêm hai hàng tấm nó hơn 2 mét hai mét rưỡi để mở làm cái uh, sân nền để cho ờ, vợ theo thùa để cho các cháu chơi để xem máy hay là để củi nữa cơ đấy để đâm ra là <laughs> mình lúc đầu mình tính mình làm bên kia thôi thì căn nhà nó sẽ thoáng đấy mọi người không ờ, lùn tẹt như, như mà mọi người nhìn thấy hiện tại bây giờ cái tre nó thấp đi hẳn cái mái tính là mình lấy trước là chỉ hàn đến cái chỗ kia thôi lượp nó rất là đẹp nhà cấp 4 là đẹp nên à, hàn được ra cái đơn ra là lý của người đồng bào đôi khi là rất là phức tạp làm rộng ra thì mình biết là làm nhưng đối với căn nhà cao thì không sao nhà mà nó thấp ấy nó rất là đấy chiều cao của nó được hai mét rưỡi hai mét là nó bị khuất cái tầm nhìn khi là nó sẽ đấy rộng là căn nhà nó thoáng và nó che được nhiều thứ rồi nếu mà mình lợp như này thì nó chắn hết cái mặt tiền là gọi là cái, cái, cái sự thoáng thoáng ngăn nhà nó rất là bí luôn sự là không, không không muốn làm đâu nhưng mà nói em vàng thì gia đình thì không thích đòi làm nhưng mà mình làm để sau này em bảo có chỗ để ngô rồi nó không có chỗ rồi em lợp ra này ra còn tấm thì mình chỉ mua là một trăm mười mấy tấm thôi bây giờ làm ra như này lợp như này thì thiếu hơn 20 tấm nữa thì mình cũng bảo vàng tự mà bỏ tiền cho mà túi cho mà mua thì vì mình làm căn nhà em vàng là đến hiện tại bây giờ mọi người nhé mình mới nhận được hơn 90 triệu một chút 91 92 triệu thôi 91 92 triệu làm căn nhà này phải hết tính cả tiền công với lại tất cả vật liệu nó rất là đắt đỏ nên hơn 120 triệu Đó. Rồi mình nhận tổng hiện tại bây giờ thì mới được có 93 triệu mọi người nhé mà em làm ra này thì đấy à, vật liệu trở lên trên này rất là đắt luôn là căn nhà này là căn nhà làm đầu tiên ở trên bảng. hình thức này không đẹp rồi xấu mình ạ đi là nó lợp ra được ngoài trái này nhưng mà nó rất là tiện nhiều cái làm nó nó không không ấy nghe gọi là cái mỹ quan nó không được đẹp cho lắm ấy nó, nó rộng được của căn nhà nó không được đẹp thì nhà nhà xây mà cấp 4 mà. bên này thì mọi người bắn một nửa rồi nửa bên này thì à, tí là người làm nốt chắc không phải là đến chiều tối mới xong được cho hai cái nha một hai nha bên bên ngoài bên trong nhá cái tấm ờ, ở ngoài này nó gió mạnh chân đất khả năng tốt hơn chân đất nó nó bám hơn đi đi dép là nó dễ trơn lắm cao lên cao lên pin pin à pin pin à lên lên lên lên lên chín rồi rồi đấy đấy đến nó đến cái đinh mà mọi người phải chỉnh chứ tay ờ, anh phải giữ cơ lúc em bắn xuống em không, không, không chỉnh không phải là do đinh nó cong và lúc em chuẩn bị đến cái cái cái sắt ấy hai tay em phải giữ thẳng dí xuống thì nó mà ăn vào được một khoan đến đấy mà kẹo kém mà Thì quen rồi em giờ nó quen thợ nó bắn này bắn ờ, bắn vào chứ sao xoay ra anh vào chứ kém ờ, không cứng phải là gỗ đâu gỗ chặt ờ, dao chặt thì còn được chứ bây dao mà chặt ống này thì dao mẻ Đó là ống kém chiều nay có lợp xong đi chăng nữa thì, thì, thì, ờ, thì tấm nó vẫn thiếu mọi người mình tính là em vàng làm ra thêm như này trái này nữa thì hai hàng tấm này đấy là 14 ờ, thì ờ, tổng là mình mua là 110 tấm thôi là tính cả nhà to và nhà bếp mình tính đầy đủ còn thừa 4 5 tấm đấy nhưng mà do em vàng là làm thêm cái trái này thì đâm ra tấm nó sẽ thiếu và mình cũng bảo vàng là nếu mà em làm như này thì bỏ tiền cá nhân nhưng mà mình từ lo mua tấm cho mình không, không còn tiền để mà mình mua hiện tại còn đang phải thiếu kinh phí rất là nhiều ấy em làm cái trái này ra nó rộng thì nó sẽ là nó ấy nó, nó mát thôi không sao cả 我，抄到了，抄我，抄我，嗯对，咱们一个不去一个先，一点抄，一点抄，一点抄，抄我哎，我这里中国人了。mình nhìn đây mà ở trái nó nó thỏ ra gọi cái hiên hiên nhà đấy là hai mét đây là hai mét phần 3 nữa thì 2 ờ, phần 3 nữa bà con được xong nhà thiếu khoảng 4 5 tấm đấy, do vải làm bên này nó rộng ra này nó làm cái hiên nó ra trái hiên này. chuyển máy cho em đúng rồi chuyển nhau chuyển nhau thôi có người đi một hàng ăn nhưng mà người, ấy, mình ấy đâu chắc là cũng phải đến uh, sáng mai thì mình mới có thể lột xong nhà bếp tại vì là giờ là hết tấm mình nhé do trước mình tính ờ, do em vàng là hai vợ chồng cứ ờ, đòi làm thêm ra cái trái nhà nên là tấm nó thiếu Đấy, nên là mọi người chỉ lợp xong được đến cái nhà chính này còn cái nhà bếp bên kia là không, không có tấm nữa rồi là hết tấm rồi có gì để mai vàng đi lấy tấm về thì mình tiếp tục là cái nhà bếp sau vợ chồng sáng mai thợ sẽ bắt đầu bảo mọi người là bó nền là một hai là láng ở bên trong căn nhà ba là mình sẽ bảo thợ là bắt cửa sổ để mình có thể lắp cái cánh cửa ấy đo ờ, lắp cánh cửa nữa cơ đặt cửa nữa và có lẽ là Giang cũng uh, xin phép được khép lại video của Giang buổi chiều ngày hôm nay đây thôi Đấy. Thì uh, cập nhật cho mọi người biết là Đánh vàng đã hai vợ chồng đã bắt đầu lợp mái rồi nhá Đấy, còn việc là bà con đến giúp thì uh, tí nữa này vàng hai vợ chồng là sẽ uh, làm cơm để mời uh, anh em đến giúp để lợp móc ngày hôm nay con phải về nhà có việc nữa nên là Giang cũng uh, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay đây thôi à, xin chúc mọi người có một buổi tối xem video vui vẻ hạnh phúc ấm áp bên gia đình người thân à, nhớ share và like đăng ký ủng hộ kênh Giang để lan tỏa sự yêu thương tới tay rất là nhiều à, nhà hảo tâm những tấm lòng vàng để có thể là hỗ trợ giúp đồng bào khó khăn trên vùng cao và nhất là trực tiếp uh, tất cả mọi người khán giả rất là quan trọng à, Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo